Ừ, tổng quan về quy trình kiếm tiền với Google AdMob thì um, về um, cái quy trình thì chúng ta sẽ um, gồm có 6 bước cơ bản à, bước thứ nhất đó là chúng ta sẽ tìm về niche hay gọi là tìm về đề tài à, về chủ đề của app hay là game mình sẽ bắt đầu um, à, à lập trình hoặc là build app và phân tích cái à, thị trường ở trong cái phân khúc đó bước thứ hai chúng ta sẽ nghiên cứu về từ khóa spy đối thủ là hay gọi là hay còn gọi là App Store Optimize à, bước thứ ba chúng ta sẽ tạo tài khoản Google Xbox tạo tài khoản với Play Google Developer bước thứ tư chúng ta sẽ build app hoặc là game bước thứ năm chúng ta sẽ upload app và game lên trên uh, store à, bước thứ sáu chúng ta sẽ làm marketing uh, Facebook Ads hay Google Ads, uh, à, Google AdWords và chúng ta sẽ review app và tăng lượt download lên để mà có cái thứ hàng ở trên cái App Store